Chiếc đánh tầm bó hay còn được phía Hoa Kỳ gọi là The Better of xã cầm Mỹ. Sở dĩ nó được người Mỹ đặt tên và đưa vào các bài giảng quân sự bởi vì đây là trận đánh họ bị thiệt hại lớn với tỷ lệ gần 80% quân số tham chiến thương vong. Trận đánh tầm bó diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 4 năm 1966 ở gần làng Cẩm Mỹ thuộc tỉnh Phước Tuy, nay là địa phận của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thuộc chuỗi chiến dịch tìm kiếm và tiêu diệt của Hoa Kỳ Tình hình chiến trường đầu năm 1966, quân đội Mỹ và đồng minh mở chiến dịch Abilene với ý đồ tìm và diệt lực lượng cách mạng trên địa bàn tỉnh Phước Tuy để thực hiện được mục tiêu của chiến tranh cục bộ. Lực lượng chính tham gia chiến dịch là lữ đoàn 2 bộ binh của sư đoàn 1 Anh cả Đỏ thuộc loại sừng sỏ nhất của quân đội Hoa Kỳ. Lực lượng tăng cường có tiểu đoàn 1, trung đoàn Hoàng gia Úc và tiểu đoàn 161 pháo binh Hoàng gia New Zealand. Ngoài ra còn sự hỗ trợ của pháo binh và không quân sẵn sàng ném bom, bắn phá chi viện cho các lực lượng bộ binh địch thực hiện chiến dịch. Để chuẩn bị cho trận đánh, quân đội Mỹ dùng trung đoàn 16 bộ binh hành quân trinh sát các đồn điền cao su của làng Cẩm Mỹ cách Sài Gòn khoảng 68 km về phía đông. Thiếu tướng William W. tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh Anh Cà Đỏ lên kế hoạch sử dụng đại đội Charlie làm mồi nhử với ý đồ khi dò ra mục tiêu sẽ cho hỏa lực áp đảo và bung đội hình các đại đội còn lại của tiểu đoàn 2 trung đoàn 16 bộ binh tiêu diệt quân giải phóng Ngày 10 tháng 4 năm 1966, Sư đoàn 1 Anh Cà Đỏ di chuyển vào khu vực giữa Sài Gòn và Vũng Tàu. Đại đội Charlie khi tham gia chiến dịch có quân số 134 người. Họ gặp phải sai lầm chết người khi không xác định được vùng đất nào có quân giải phóng trú đóng và họ cũng tách rời khá xa đại đội Alpha và Bravo của tiểu đoàn 2 trung đoàn 16 bộ binh. Về phía quân giải phóng, Bộ Tư lệnh Miền và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 đã theo dõi sát hoạt động của địch và nhận định khả năng quân Mỹ và chư hầu sẽ càn quét căn cứ trung đoàn 4, sư đoàn 5 và các kho hậu cần của ta ở phía đông và tây của lộ 2 thuộc khu vực đồn điền cao su Bình Ba, tỉnh Phước Tuy. Sư đoàn 5 Quân Giải phóng miền Nam được thành lập tháng 11 năm 1965, từng lập nhiều chiến công trong quá trình chiến đấu, đánh bại chiến lược, chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 đã giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 4 cơ động từ Nam Suối Kiệt đến khu vực suối Tầm Bò, triển khai trận địa sẵn sàng chặn đánh địch Do sớm biết được kế hoạch của phía Mỹ nên Bộ Tư lệnh miền quyết định đây sẽ là trận thử lửa cho các lực lượng tân binh mới bổ sung vào. Các đơn vị như D800 do đồng chí Hai Phê chỉ huy, đơn vị D308 do đồng chí Tư Thinh chỉ huy và trung đoàn bộ. Riêng đơn vị D265 còn nguyên vẹn nên điều động đi chốt chặn lộ 2. Đơn vị huy động đội hình bí mật đảo công sự hầm hào và chuyển pháo hỏa lực lên đồi Vũ Sữa. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4 năm 1966, quân đội Mỹ liên tục cho máy bay ném bom bắn phá ác liệt khu vực suối tầm bò. Đến sáng ngày 10 tháng 4 năm 1966, đại đội Charlie thuộc lữ đoàn 199, sư đoàn Anh Cả Đỏ băng qua suối Giao Hét đến đồn điền cao su Cao Tơ Nay, họ gặp lực lượng lẻ lẻ với những tay súng bắn tỉa của tổ chính sát quân giải phóng. Vào lúc 10 giờ sáng, trong lúc đại đội Charlie bận đối phó thì đối phương đã gấp rút đưa đội hình vào khảo sát trận địa. Đại đội Charlie phán đoán được đây là sở chỉ huy của đối phương nên tăng cường hỏa lực tấn công, nhưng chính họ cũng không ngờ đó cũng vừa là cái bẫy phục kích của tiểu đoàn 1 trung đoàn 4 quân giải phóng. Một đại đội quân Mỹ khác tiến vào khu vực hậu cần quân y của tiểu đoàn 1. Đến 14 giờ, quân giải phóng đã vây xung quanh đại đội Charlie Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài chục mét. Các đơn vị khác của quân giải phóng đã sử dụng lợi thế địa hình rừng rậm để bóc tách, cô lập từng đại đội của tiểu đoàn 2 trung đoàn 16 bộ binh. Để đối phó, đại đội Charlie gấp rút co đội hình thành vòng tròn để tránh chiến thuật tiền đặc công hậu xung kích của quân giải phóng. Đại đội Charlie điện cho pháo binh của Hoa Kỳ từ suối Râm, núi Đất, núi Gia Quy bắn chi viện. Tuy nhiên do quân giải phóng đưa quân áp sát, khiến pháo binh chi viện của Hoa Kỳ lại bắn trúng đội hình của đại đội Charlie gây hoảng loạn. Đến 16 giờ 30 thời cơ đến, quân giải phóng tăng cường thêm đại đội 12, tiểu đoàn D3 vào trận địa. Đến 17 giờ chiều quân giải phóng sử dụng đại liên 12 ly 8 pháo phòng không nã vào đội hình bộ binh Mỹ, dứt pháo đại đội Charlie tuyệt vọng, rồi những gì họ có được kể cả lựu đạn hơi cay ném về phía quân giải phóng nhưng không ngăn nổi cuộc xung kích trong đêm này. Theo chiến thuật tiền pháo hậu sung, hàng trăm bộ đội quân giải phóng khởi trần bật lưỡi lê, xông lên đánh giáp Ba Cà với đội đội Chắc Lê Anh Cà Đỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, họ gần như xóa sổ đơn vị Chắc Lê. Một số người cắt cổ những binh sĩ Hoa Kỳ bị thương vẫn còn chống cự. Một số người thu gom súng đạn quân dụng của Mỹ vương mãi trên trận địa. Sau 5 giờ chiến đấu tàn khốc, Hoa Kỳ đã biết rõ số phận của đại đội Chắc Lê, liền tăng cường pháo bắn áp đảo, hòng vây chặt trận địa, kết hợp điều quân đến phá vây, chấp nhận sự hy sinh của đại đội Chắc Lê để làm con mồi nhử cố gắng diệt các đơn vị quân giải phóng đang chiến đấu. Cường độ pháo khoảng 5 đến 6 phát trên một phút khiến sở chỉ huy của trung đoàn quân giải phóng và một ít công sự của đơn vị khác bị sập. Nửa đêm Mỹ dùng pháo sáng để đám tàn quân có thể trở về. Phía quân giải phóng đã đạt được mục đích là tiêu diệt đơn vị Jackle nên lợi dụng pháo sáng để thu dọn chiến trường và thu hoạch chiến lợi phẩm, sau đó rút về sở chỉ huy và rút hết hỏa lực khỏi đồi vũ sữa. Họ cũng không quên tha chết cho đại lộ Jackle, lúc này chỉ còn không đầy một phần tư quân số. 7 giờ sáng ngày 12 tháng 4 năm 1966, quân đội Hoa Kỳ đến nơi để giải quyết hậu quả thì lực lượng quân giải phóng đã rút lui hoàn toàn. Kết thúc trận đánh, phía Mỹ công bố sự thiệt hại nặng nề của đại đội Chile khi phải thay toàn bộ quân số. Số thương vong là 107 người với 36 người thiệt mạng và 71 người bị thương. Trong khi quân giải phóng tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 300 lính Mỹ, thu 40 súng cá nhân, các loại và nhiều trang thiết bị của địch. Chiến thắng tầm bó đã làm thay đổi vị thế chiến trường giữa ta và địch ở miền Đông Nam Bộ Lần đầu tiên quân và dân Bà Rịa Vũng Tàu đã dũng cảm tiến công tiêu diệt đơn vị cấp tiểu đoàn thiện chiến hàng đầu của Mỹ và chư hầu lập chiến công oanh liệt. Trận tầm bó thắng lợi đã tạo niềm tin rằng ta hoàn toàn có thể đánh Mỹ và đánh thắng Mỹ. Địch tuy có hỏa lực mạnh nhưng rất sợ cận chiến và nếu biết cách cơ động linh hoạt bám sát địch đánh không cho chúng phân tuyến sẽ hạn chế được hỏa lực của địch trận thắng tầm bó cũng để lại nhiều kinh nghiệm để sư đoàn 5 bộ binh bộ tư lệnh miền chỉ đạo các trận đánh thắng lợi sau này để ghi lại chiến thắng oai hùng đó, nhà nước đã cho xây dựng tượng đài chiến thắng tầm bó tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại một like và đăng ký kênh nhé.